có những thứ mà to mà to những khi còn bé chứ phải là bé sâu nhỏ lớn lên những khi chiều hè chúng có những ngày đông nổi đã từng trần cái sắc dựng mình vui không xúc hết một hồi đó sao em cho dễ luôn mọi người luôn được không <laughs> rồi sắp đến giờ chúng ta chia tay rồi mọi người có buồn không mọi người buồn hả mọi người rap theo giới khúc này nha thử nha có khi trên cao có khi dưới đất có khi ta được và mấy khi lời nhạc có lúc dở có lúc hay nỗi đau không được chia sẻ và có khi trên cao có khi được và có khi ta mất mấy khi là nhạc có lúc dở có lúc hay nói đau không được chia sẻ sao người tỉnh nó được người sai chia sẻ và giao tay. rồi cảm ơn mọi người giá đã chơi hết mình rồi đó và phần vâng, trình diễn của giới đến đây là kết thúc rồi hẹn gặp mọi người lại khi khác nha mọi người yêu giới đúng không hẹn gặp lại nha nè nè nè nè giờ chúng ta sẽ lưu lại một kỷ niệm nha dễ sẽ ngồi đây mọi người đứng dưới mọi người giơ tay lên chụp hình một tấm kỷ niệm nha dời đăng lên trên fanpage luôn ok ok rồi